câu luôn rồi Ôi dính cá ngát Ăn giật dữ không em? Đó, ờ, cá ngát nè các bạn giờ mình à, bẻ gai nó con cá này á, là mình à, bà xã mình mới vừa câu lên dính mình bẻ gai cá này đem vô để à, mình nấu canh chua nha các bạn nè dạ, cái miệng con cá nè đó cá nè bự á cá này bự luôn á câu dính cá bự à và bẻ gai nó bẻ gai nó để uh, vô ừ lấy cái kềm các bạn ơi lấy kềm cái mình bẻ gai nó đi nè bẻ gai nó nha các bạn đó bẻ cái gai bên đây gai cứng ừ, cái gai này nó cứng quá mình vô mình à, để xuống à, dưới đó mình rửa con cá mình rửa con cá à, Chưa, chưa. sẵn chặt con cá gái mũi câu luôn mẹ cá cá đó nó nuốt mũi câu mình còn gì câu đâu đó mình mới vừa rửa cá nè các bạn ngát nè trái này à, các bạn thấy nè nó có ở trên này nó có gâu nè các bạn có bốn gâu mấy trên này có bốn gâu ha ở dưới này nó có bốn gâu nè các bạn đó thì à, nó có răng nha các bạn con cá này nó có răng nè để, để đưa răng cho các bạn coi ồ răng màu vàng phải không ừ nó răng đó nó cái hình ở trên đó nó màu đen nè nó có cái nhớt cá này đâm nhất lắm nha các bạn anh à, nhức ghê lắm đó bây giờ đó là mình à, sẽ à, với bà xã mình sẽ câu thêm con có dít con nào nữa nha các bạn còn gì đâu câu. cá chốt là nó ăn rồi nó nó gì đó đừng cá bự với cá nhỏ nha các bạn giờ bẻ rau vô để mình nấu canh chua các bạn canh chua cá ngát đó canh chua cá hồi nãy mình câu dính đó các bạn hồi nãy bà xã mình câu dính đó các bạn nè rau rau muống ở dưới ờ, đìa bẻ rau muống dưới đìa để ờ, vô nấu canh chua nha đây là rau muống đồng nè các bạn vô mình nấu canh chua với ờ, kho một khúc thì mình nấu canh chua còn khúc thì mình kho hồi nãy bà xã mình câu cá ngát bây giờ mình đem vô mình à, nấu à, canh chua các bạn ở đây là cá ngát nè đó cá ngát mình làm à, làm ra nè và cắt mấy cái cắt ra làm hai để nấu canh chua còn cái cá ở đây mình kho tộ ha còn ba khứa nè kho tộ đó rồi giờ mình nấu canh chua nha các bạn nhờ bà xã mình nấu canh chua để ăn cơm chiều hôm nay à, mình nấu canh chua cá ngát với à, rau muống ở bên kia cái gỗ rau muống ở bên kia các bạn đây là cái nồi à, cá kho tộ đây là cá ngát kho tộ ở bên đây á, chuẩn bị nấu á, là canh chua hôm nay á, mình làm hai món các bạn sắc à, sắc cái bóc ra sắc cái bóc để cho nó dài dài vậy nè ở đây rau muống hồi nãy mình đi bẻ mình với bà xã mình bẻ rau muống cái này hồi cái mình bỏ tiêu vô em nãy bỏ tiêu vô rồi hả chút xíu bỏ vô bên đây là chảo chuẩn bị nấu canh chua bỏ muối vô các bạn nãy em bỏ muối hay bỏ đường nha muối hả À, bỏ muối vô muối vô cho nó dằn cái chua xuống giờ vớt me ra nãy chưa phải có cà là ngon dữ rồi dầm cái me ra luôn các bạn dầm ra để mình lấy cái nước chua của me mình bỏ vô trong cái chảo chảo nước cái à, nồi kho tộ của mình à, nó thơm quá các bạn ơi thơm quá trời thơm luôn này nó sôi lên rồi nó sắc xuống nó thơm rồi giờ bỏ à, me vô nè các bạn dạo bỏ me vô chảo để vào cái này à, nấu có khoảng chừng 10 phút 10 15 phút cái nồi canh chua này mình nấu cho cá nó chín thì bỏ ra muống vô bỏ ra muống với bỏ đầu bắp vô rồi sắc uh, quế ra nha các bạn sắc quế ra chút xíu mình bỏ vô canh chua cho nó thơm ớt ra luôn đây quế với ớt đó cái này mình bỏ vô canh chua nó mới thơm nha các bạn quế này thơm quá trời luôn rồi dầu muống này đậu bắp dầu muống đồng nha các bạn đậu bắp đậu bắp ở nhà mình trồng á nêm thêm đi nêm đường vô cái gì em ừ. nêm đường vô nè wow cái chảo mình đây nó thơm nó quá cái tọ này nó thơm khủng khiếp luôn á cá này mình nấu cao khoảng 15 phút là nó chín rồi các bạn <coughs> chín là mình bỏ rau muống vô cá ngát này là cá biển nha các bạn nó sống ở ờ, nước mặn và cá này nó ăn tôm nó ăn tôm nó ăn thức ăn á của nó là ăn tôm nè vì nó ăn những cái con cá à, nhỏ nhỏ khác con cá này nó trọng lượng nó lớn à, lớn à, thì người ta gọi cá quát các bạn cá bự ở đây ta gọi cá quát con cá trọng lượng nó khoảng 5 6 kg lô thì người ta gọi là cá quát còn nếu mà cá nhỏ nhỏ như vậy là ở đây người ta kêu bằng cá ngát thì hôm nay mình có được con cá này có khoảng chừng ký rồi các bạn cá ngát này có cỡ ký à thì à, con cá ngát này mình nấu hai món món canh chua với món kho tộ rồi ờ, kho bên đây rồi canh chua thì bên đây đang chở cá lại có vớt bọt không đâu có bọt không cái nồi kho tộ nó thơm đó các bạn ơi chín chưa chưa đâu chút nữa rồi giờ em bỏ đậu bắp vô phải không ừ. bỏ đậu bắp vô nè có đậu bắp vô nó ngon các bạn bỏ đậu bắp vô một chút xíu bỏ rau muống vô thêm nước mắm không nè thêm một miếng nước mắm nữa hơi lạc các bạn được chưa cái à, co chín rồi phải không ừ. sao cho nó khô khô chúng em còn chút xíu nữa mình nhắc xuống ăn luôn chút nữa cũng được đó, cái nồi canh chua này được chưa dạ được chưa được không ừ. được bây giờ bỏ rau muống vô nó là được rồi đó tí bột ngọt nữa hả ừ. bây giờ bỏ rau, rau vô đi bỏ rau muống thôi ừ. bây giờ bỏ cái muỗng vô nè các bạn hồi nãy là cái bỏ đầu bắp vô trước rồi giờ mình bỏ cái muỗng vô nè đó đây là cái muỗng đồng nha các bạn chút xíu nữa là chín rồi cá với lại cá gác và tổ nè các bạn cá hồi nãy và xã mình câu đó giờ mời các bạn ăn cơm nha ở đây là cá ngát nè đó nè quá tay cá cứ cá này bự nữa các bạn rồi bây giờ thì ăn à, ăn cá phải không dạ để cha dạ cá con ăn thích ăn canh chua con thích nhất là ăn canh chua phải không dạ giỏi quá ăn ăn đàng hoàng nha con có ăn chấm mắm không <laughs> rồi rồi mắm mình chết ăn canh chua nha các bạn canh chua đi mì cho con nha ừ. mời các bạn ăn cơm nha stop đi ra để dặm gì nữa còn em bể còn kìa cái chua em nấu ngon quá lâu rồi mình không có ăn cá ngát hôm nay à, cậu dính được cá ngát thì à, nấu canh chua con đi câu con nào á cũng, uh, hồi xưa lúc trước ở đây cá ngát nhiều lắm các bạn mà bây giờ Ê, thì nó hiếm hết Má, trứng thì má gấp cho con ơi. Có trứng không? Ừ. Có trứng không? Con. Đậu bắp à, nấu canh chua ăn cũng ngon các bạn. Có trứng ừ, con cá chép nữa chứ. con muốn trang cầm cô đâu rồi à? ừ. nóng con muốn trang con để ngủ đi mình trang cho ha dạ. này là cái ngát coi tổ nữa các bạn đó cắt ra khứa khứa gì đó các bạn giữa ta con có cướp giấy Mẹ có đâu con Ăn cơm đi con, ăn cơm đi Có tốt quên chồng á Trước nữa mẹ coi cái chua ngon nè mà Rồi cái lưỡi câu đâu Cái lưỡi câu sẽ lấy ra Nó nuốt luôn cái lưỡi câu luôn Ủa môi ruột mất ra ra ừ. Nặng ừ. Giống như bò tử bò tử của nó đâu Cái này phải không Không phải dứt cái đầu này đây cái đầu này ngon nè con không ăn da đâu không ừ. ăn da hả có sao có chưa cơm đâu ăn là có Nhà ăn cơm đây rồi có uh, khách vô ra ăn giòn ơi dắt nước uh, cho nước kéo trộn đường vô có muốn nữa các bạn ít quá rồi không bẻ được con chút đỉnh gì làm đựng sao ừ. cho đứng út đúng rồi hai bà nội Ê, không quá. Ừ. để chơi mẹ cái quá, mới đợt đầu đó có có trường thì con lấy ra để giống mà mấy trái găng ở dưới cha con có chồng không vậy vậy đó mà bà nội có cho hột viên ăn như vậy là video của mình đến đây là hết xin kính chào hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo các bạn đăng ký kênh chia sẻ và nhấn vào cái chuông để nhận được video mới nha các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn